chơi game, kiếm coi, kiếm tiền miễn phí, uy tín 100% với ứng dụng Handypick chỉ với 5 bước đơn giản này. Bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, hãy xem hết video nhé. Nhớ là gì soi mất chấm và đừng quên bấm follow. Let's go! Ok, đầu tiên nhất bạn truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone. Trên thanh tìm kiếm ứng dụng và trò chơi, bạn tìm kiếm từ khóa Handypick mình xin đọc lại này là HANDI cách PICK thì lúc này sẽ đang một ứng dụng có tên là Helvetic đây là một ứng dụng đến từ Hàn Quốc nha bạn tiến hành tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha sau bạn đăng ký tài khoản bằng Gmail hoặc nick Facebook sau khi đăng ký tài khoản thành công thì bạn sẽ nhận được ngay 1.000 point tương đương 1.000 điểm nha tiếp theo bước số 2 kiếm tiền trên app HandyPick thì ở đây sẽ có 4 cách để kiếm tiền trên app HandyPick này nha trẻ thêm thì tiền được sử dụng trong HandyPick được gọi là point tức là điểm nha thiếu đầu tiên cách kiếm tiền thứ nhất đó chính là các bạn sẽ điểm danh hàng ngày nha tiếp theo cách kiếm tiền thứ hai là các bạn sẽ làm khảo sát bằng cách hoàn chỉnh hồ sơ của bạn tiếp nữa cách kiếm tiền thứ ba và cũng là cách kiếm tiền phổ biến nhất đó chính là các bạn sẽ chơi trò chơi dự đoán giá trị tiền điện tử ở đây sẽ có hai loại trò chơi khác nhau là trò chơi bình thường và trò chơi đặc biệt trò chơi bình thường thì bất kỳ ai cũng có thể tham gia còn trò chơi đặc biệt thì bạn phải có trên 20.000 voi bạn mới có thể tham gia nha và ở đây trong trò chơi bình thường sẽ có 3 trò chơi nhỏ với cách chơi giống y hệt nhau chỉ khác mức độ từ dễ cho đến khó lần lượt là Candy Game rồi đến Coffee Pool và khó nhất là Magic Pool Cách chơi thì cực kỳ đơn giản thôi. Bạn chỉ cần dự đoán giá trị của một đồng tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định nào nó lên hay xuống. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi. Và sau khi dự án xong thì bạn sẽ được nhận coin, tức là điểm đấy. Và cuối cùng, cách kiếm tiền thứ 4 là bạn sẽ viết bài đăng để lên top xu hướng. Tiếp nữa, bước thứ ba đổi coin về đồng handy và chuyển về ví Hotbit. Chia thêm thì handy là đồng tiền điện tử của app Handykit còn ví Hotbit là một ví điện tử cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc. Tiếp theo nữa bước số 4, đổi đồng Handy sang đồng USDT, xong chuyển về ví VNDC hoặc Binance. Và cuối cùng bước thứ 5, bán USDT đi và rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn. Và để xem video hướng dẫn chi tiết thì bạn truy cập vào YouTube này.